người ơi cha lành nhà chung bốn loài ơi quý ý tròn một niềm ơi dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi xứng ờ, dưỡng ờ, cùng tán ờ, tháng ơi ờ, ức ờ, kiếp không cùng tận Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng ơi đạo cảm thông không thể quán sáng người chúa điều ngự bốn sư thích ca mẫu ni phật đương lai hạ sinh di lặc tôn phật đại trí tây à, phương giáo à, chủ cực à, lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán đại nguyện địa tạng phương bồ. chú tiêu tai diên thọ dược sư lưu lý quang vương phật nhật quang biên chiếu bồ tát nguyệt quang biên chiếu bồ tát thanh tình đại hải nhất thiết thánh chúng kiếp khó được ờ, gặp nơi nay ờ, con nghe ờ, thấy vâng gìn giữ ơi nguyện hiểu nghĩa chân người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân nhớ điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường cõi nước rất mong manh bốn đại lại khổ không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 Bồ Tát không như vậy à, thường nhớ đến tri túc vui cảnh nghèo giữ đạo à, lấy tuệ làm sự nghiệp à, điều lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiến phụng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới à, điều giác ngộ thứ năm ngu si phái sinh tử à, nên bồ tát thường nhớ à, luôn học rộng nghe nhiều để tăng trường trí tuệ và thánh tứ biện tài rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ hay oán hơn thường kết nhiều duyên ác Bồ Tát hành Bồ thí bình đẳng với oan thân không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa thân dấu ở cõi tùng nhưng không nhiễm dụng lạc thường nhớ nghĩ ba ý bình bát và pháp khi trí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch thực anh anh thanh tình từ bi với tất cả điều giác ngộ thứ tam sinh tướng luôn tiêu đốt khổ não thật vô biên à, nên phan tâm bồ đề tu hành cầu thánh đạo à, cứu độ khắp tất cả nguyện thay thế chúng sinh à, gánh chịu vô lượng khổ khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc tam điều nói trên đây chữ phật và bồ tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại sinh tử Đồ thoát các chung sinh nhớ cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ xa lìa năm món dùng tư duy tam điều này à, sẽ ở trong mỗi niệm diệt à, được vô lượng tội thăng tiến đến bồ đề mau thành tựu chính giác à, dứt hẳn đường sinh tử thường an trú tình lạc chi tâm định lễ đề nhất đầu đà tôn giả đại à, ca diếp chi tâm đành lễ ơi đề nhất chi à, tuệ tôn giả xa lời à, phất chi à, tâm à, đình lễ ơi để nhất thần thống tôn giả mục kiều liên chi tâm định lễ ơi à, để nhất trì giới tâm định lễ ơi à, để nhất luận nghị tôn giả ca chiến diên chi à, tâm định Phật hành tôn giả la hầu la chi tâm đỉnh lễ ơi tổ sư trúc lâm đại đầu tuệ bích nhớ phổ giác chi tâm đỉnh lễ ơi à, tất cả chư vì tôn giả tổ đệ tử thấy mình nóng nổi con đường chính niệm là sao chất chứa vô minh phiền não tạo cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi chiến biến xin lấy cam lộ giọng nói lời Đệ tử chúng con tùy thuần tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chư Phật, hai là xứng táng như lai, ba là rồng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thính Phật chuyển Pháp, bảy la tính phật chủ thế tam là thường theo học phật chín là hằng thuận chúng sinh mười là hồi hướng khắp tất cả Nam mô Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phục Nguyện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 Đời đời các kiếp vì lai thị hiền mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức như lai. Phổ đồ khắp tất cả quần sinh mọi loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy. Tin sâu nhân quả, ứng dụng tu hành, sống cuộc sống an vui giải thoát. Nguyện cho các Phật tử hiện tại đạo tràng, Đà phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phung báu của mình mà được bình căn thuyên giảm gia quyến an khang. Lòng tin nơi ba ngôi tam bảo ngày càng sâu, tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Chúng con cùng xin hồi hướng nguyện cho các hương linh anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tư năng cùng đằng đắng chư vị hướng linh hợp duyên với chúng con ngày hôm nay. Tùy theo phung báu cúng dường và tu tập của các tín chủ, mà được phát tâm giác tình lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ tin sâu tam bảo sớm sinh về nơi cõi phật an vui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 công phu công đức có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh nha à, thấy đều thế nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ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 sinh ơi ờ, hiểu thấu ờ, đạo ờ, lớn ơi phát tâm vô thượng từ quý ý pháp nơi nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh ờ, tạng ơi ờ, ờ, trí tuệ như biển từ quý y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý